Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách um, thiết lập cài đặt số trên khóa vân tay có những chức năng là vân mở bằng vân tay, mở bằng số, mở bằng thẻ từ và mở bằng chìa khóa mình sẽ thiết lập cách cài đặt mã số đầu tiên chúng ta sẽ vô phần cài đặt sao thang Bây giờ chúng ta sẽ nhập vân tay chủ. Để cài đặt, mình sẽ đầu tiên mình sẽ cài đặt mã số cho phần chủ và phần admin. Và số 1, chúng ta sẽ bấm thêm chữ admin. Số 1 admin. Bây giờ chúng ta sẽ lưu ở vị trí admin là số 3. Một số nào đó, ví dụ mình sẽ lưu số 1 2 3 4 5 6 và mình sẽ bấm thang và nhập lại một lần nữa 1 2 3 4 5 6 và đã lưu mật khẩu hiện tại là đã lưu mật khẩu ờ, mật khẩu để vô phần chủ bây giờ chúng ta sẽ dùng mật khẩu để vô bạn lưu bất kỳ số gì nhưng mà phải trên 6 số phải trên 6 chữ số bước tiếp theo mình sẽ chỉnh mật khẩu chỉnh mật khẩu chúng ta phải xác định coi mật khẩu chúng ta đang ở vị trí số mấy chúng ta bấm mở để chúng ta sẽ biết được mật khẩu chúng ta ở vị trí số mấy mật khẩu chúng ta đang ở vị trí số 3 bây giờ chúng ta sẽ vô phần setting khi mà vân tay chủ chúng ta chỉ có chỉnh hoặc xóa ở, ở trên những cái những vân tay chủ hoặc là thẻ từ khác để thêm mặt min chúng ta không thể dùng mã số đó để xóa mã số đó hoặc chỉnh mã số đó được chúng ta vô phần admin bây giờ chúng ta sẽ vô phần số 2 để chỉnh sửa bây giờ chúng ta sẽ nhập số 3 ở vị trí số 3 và bấm phím thăng bây giờ chúng ta sẽ chỉnh bây giờ mình sẽ chỉnh 1 2 3 7 8 9 và bấm thăng và nhập lại một lần nữa 1 2 3 7 8 9 và mật khẩu 123456 đã chuyển thành 123789 đây là bước chỉnh sửa mật khẩu bây giờ chúng ta có thể dùng mật khẩu 123456 và chúng ta sẽ không vô được bây giờ chúng ta sẽ dùng 123 789 và khóa đã mở và tiếp theo của phần này là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách xóa xóa mật khẩu chủ đầu tiên chúng ta sẽ vô phần setting nhập phần tay chủ và bấm số 1 vô phần admin setting bấm số 3 là delete vâng delete admin giờ chúng ta sẽ nhập là hồi nãy chúng ta nằm ở vị trí số 3 bây giờ chúng ta sẽ bấm delete là tất cả mật khẩu ở vị trí số 3 này đã được xóa tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài một mật khẩu để làm mật khẩu khách hoặc là mật khẩu thành viên mật khẩu này chúng ta có thể sử dụng một lần chúng ta xóa hoặc là chúng ta chỉ đưa cho thành viên hoặc là khách những mật khẩu này đầu tiên chúng ta vô sao thang vô phần cài đặt chúng ta đưa vân tay chủ vô bây giờ chúng ta sẽ bấm phần số 2 là phần của khách bấm phần số 1 thêm user khách bây giờ chúng ta sẽ lưu là số 10 vị trí số 10 ở vân tay khách ở vị trí khách bây giờ chúng ta sẽ nhập mật khẩu khách 1 2 3 4 5 6 nhập lại một lần nữa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Chúng ta sẽ nhấn thăng để xác nhận Bây giờ mật khẩu khách đã được lưu ở vị trí số 10 Bây giờ chúng ta sẽ thoát ra để vô mật khẩu khách để xác để coi kiểm tra lại mật khẩu khách có đúng ở vị trí số 10 hay không chúng ta sẽ nhấp 1 2 3 4 5 6 và bấm thang nó đã lưu ở vị trí số 10 bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa vị trí số 10 chỉnh sửa mật khẩu ở vị trí số 10 chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ bấm sao thang nhập vân tay ờ, chủ bây giờ vô phần số 2 user setting chúng ta vô số 2 Mobility User chúng ta sẽ chỉnh sửa ở vị trí số 10 bấm thăng bây giờ chúng ta sẽ đổi lại thành mật khẩu 1 2 3 7 8 9 và chúng ta sẽ nhập lại 1 2 3 7 8 9 bấm thăng để xác nhận và mật khẩu đã được chỉnh đổi xong mật khẩu từ 123456 sẽ chuyển thành 123789 vẫn lưu ở vị trí số 10. Sau đây là sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa Cách xóa mật khẩu ở vị trí số 10 là 123789 chúng ta sẽ vô phần setting của admin nhập vân tay chủ bây giờ chúng ta sẽ vô phần số 2 user setting để xóa vân tay khách bấm số 3 à, xóa mật khẩu của khách bây giờ chúng ta sẽ vô số 1 để delete mật khẩu vị trí mật khẩu chúng ta sẽ là vị trí số 10 và chúng ta bấm thăng để xác nhận và chúng ta đã xóa xong dãy mật khẩu 123789 để để tiện hơn dùng khóa vân tay này hiệu quả bạn nên có một quỹ sổ nhật ký bạn ghi ra số thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là vân tay chủ của những ai và ngón nào và vào quyển sổ lưu thêm một à, từ từ số 10 đến số 300 là vị trí những ai ngón tay nào để chúng ta có thể xác nhận vị vị trí đó để xóa đi một cách chính xác những người chúng ta muốn thu hồi mật khẩu hoặc xóa vân tay Bây giờ chúng ta sẽ thử lại số 1, 2, 3, 7, 8, 9 mật khẩu đã được xóa các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết gì các bạn có thể liên hệ địa chỉ hoặc số điện thoại hoặc bạn có thể để lại bình luận bên dưới mình sẽ giải đáp sớm nhất nếu bạn thích video bạn hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình